Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị ở trong buổi trưa ngày hôm nay. Và hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn rồi. Không biết là bây giờ thì các bạn của chị đã có mặt ở đây để chúng mình có thể bắt đầu buổi phát trực tiếp cùng với nhau trong buổi trưa ngày hôm nay hay là chưa. Nếu như mà các bạn lên rồi ấy thì hãy gửi lời chào tới chị Hiên để chị Hiên biết nhá. Được không nào? Xin chào các em, các bạn ơi. Các bạn đã có mặt ở đây chưa ạ? Các em đã có mặt ở đây chưa? Chị đang có mặt ở đây cùng với các bạn rồi đây nào, những bạn nào đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé. Trong buổi trưa ngày hôm nay, chị có một câu hỏi đặt ra cho các bạn mà chị tin rằng đây là một câu hỏi mà có rất là nhiều bạn đang băn khoăn và thắc mắc đấy. Đó là chúng mình sẽ xử lý câu nghị luận xã hội ở trong đề thi của chúng mình như thế nào. Ở đây những bạn nào đang gặp băn khoăn về cái vấn đề này giơ tay chị xem ạ. À. Ok, xin chào Trần Phương, xin chào các bạn Xin chào Hương nhé, xin chào em Xin chào những bạn đầu tiên đã gửi lời chào tới chị trong buổi trưa ngày hôm nay Rất vui vì được gặp các em ở trong buổi học này Ở trong cái phần chia sẻ này Xin chào Mỹ Duyên, xin chào em Xin chào Lệ Rất là nhiều bạn đã lên đây cùng với chị Hiên rồi Đúng không? Rất là nhiều bạn đã lên đây cùng với chị Hiên rồi Xin chào các em, xin chào các bạn Vui quá, vui quá <laughs> Rồi, xin chào các bạn nha Xin chào các em Các bạn ơi, ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau Tìm hiểu về cách viết câu nghị luận xã hội Được không ạ? Rồi, vấn đề của chúng mình Đó chính là sẽ cùng với nhau xử lý câu nghị luận xã hội Dạo gần đây, có đề nghị luận xã hội nào khiến cho các bạn đau đầu không? Các em, dạo gần đây, có bạn nào bị câu nghị luận xã hội làm cho đau đầu không? Chị muốn hỏi một chút nhá Là đề của tỉnh các em ấy Là hình thức của câu nghị luận xã hội ở thời điểm hiện tại là làm theo hình thức bài văn Hay là làm theo hình thức đoạn văn Nào Chị thấy ấy là chị có tham khảo rất là nhiều đề của các tỉnh khác nhau rồi thì bản thân chị nhận thấy ấy là cái phần đoạn văn này cái là cái phần mà các bạn phải làm nhiều hơn thường là cái phần bài văn ấy À khảo sát được có 7 văn chán quá chị ạ Thế thì tiếp tục cố gắng chứ đúng không Mình vẫn còn nhiều cơ hội ở phía trước mà Các bạn phải cố gắng chứ đúng không À chị ơi IB, inbox em đặt áo với ạ <laughs> Ok quý nhá Chị không rep em à Ôi khổ thân thực sự ờ, Ok ok một tí nữa chị sẽ xem nhá Tại vì các em phải thông cảm báo chị Là mỗi ngày chị có rất là nhiều tin nhắn chờ Thực sự là như thế Nên là cũng rất là muốn là uh, ờ, ủng gọi là trả lời các bạn nhanh nhất có thể nhưng mà vấn đề nó cứ rơi vào tin nhắn chờ xong kiểu rơi vào spam ấy nên là chị không biết là ai nhắn tin cho chị luôn à các bạn thi cả vào bài văn đúng không ok rồi vậy là cả hai cái hình thức này đều là hai cái hình thức mà các bạn đang quan tâm đúng không nào chúng ta phải hiểu rõ cho chị nhé Đấy là cái việc cấu trúc viết một bài văn nghị luận xã hội nó sẽ khác so với bài văn gì ạ? À? à so với đoạn văn nghị luận xã hội nhé Bọn em là đoạn nhưng phải có mở bài thân bài kết bài em ơi. Nếu đã là bài nếu đã là đoạn văn thì chỉ có mở đoạn thân đoạn và kết đoạn thôi chứ không thể nào có mở bài kết bài thân bài được em ạ. Lưu ý giúp chị cái đấy nhá, lưu ý giúp chị cái đấy. Thế thì ngày hôm nay, dạo gần đây có đề nào khiến cho các bạn cảm thấy băn khoăn không? Chị sẽ nói một chút nhé. Các em cũng biết rồi đấy, khi mà chúng mình chia ra thành hai cái dạng như thế này thì đương nhiên là về cái hình thức làm của hai dạng cũng sẽ là khác nhau. À, Em đọc kỹ đề viết bài văn nhưng <laughs> em viết đoạn văn Ôi dồi ôi tôi muốn xỉu luôn đấy Thật sự đấy Nhầm thế mà cũng nhầm được thì thôi Xin phép cho chị gọi là Xin chào thua nhá Xin gọi là chào thua Thực sự là như vậy Rồi các bạn ơi chú ý vào đây nhá Các bạn vẫn chia nghị luận xã hội thành hai dạng đúng không? Hai cái dạng này là mình hay chia theo là hai dạng đề Một là chúng ta có về một tư tưởng đạo lý Chính xác chưa? Một là tư tưởng đạo lý Và thứ hai đó là về hiện tượng đời sống Đúng chưa? Ok chưa? Thế thì bây giờ chị check lại với các bạn một chút xíu nhá Để xem là các bạn có còn nhớ gì không nhá Nếu như mà ai nhớ thì bình luận nhanh chóng comment vào đây giúp chị Còn nếu ai không nhớ thì chú ý vào đây để mà nhớ Được chưa? Đồng ý với nhau là như thế không? Bây giờ chúng mình sẽ nói về cái hình thức bài văn này trước đây là đang nói bố cục cơ bản thôi Bài văn này trước, được không ạ? Đang nói về bố cục cơ bản thôi Thì đương nhiên nhá, chúng ta sẽ có phần mở bài ở đây Đúng không ạ? Đó là dẫn dắt cộng với đặt vấn đề Đúng chưa ạ? Sẽ là dẫn dắt cộng với đặt vấn đề Và cái phần đặt vấn đề này sẽ là cái phần mà chúng mình chắc chắn không được thay đổi Bởi vì chúng ta rút ra từ đề bài Đúng chưa nào? Nhưng cái phần dẫn dắt này lại là cái phần mà chúng mình có thể thay đổi, nó sẽ biến thiên thay đổi tùy theo cái sự linh hoạt và cái cách dẫn dắt của các bạn. Phần này các em biết đúng không? Thế nên chị cũng nói luôn với các em là như thế này, không có bất cứ một cái quy chuẩn nào cho việc là các em phải viết mở bài như thế này hay phải viết dẫn dắt mở bài như thế kia. Nhiều bạn cứ xin chị là bảo chị là như này, chị ơi chị chị cho em xin cách mở bài bài văn nghị luận xã hội được không? Chị bảo là Bây giờ không có đề làm sao mà chị hướng dẫn cho các em được Bởi vì cái phần dẫn dắt này là cái phần tùy thuộc vào cá nhân của mỗi người cơ mà Đâu phải là ấy đâu, đâu phải là là là gì ạ À đâu phải là các em muốn là được đâu Cái này nó sẽ không có một công thức và quy tắc nào hết Ngoài cái việc là các bạn luyện tập nhiều Thì các bạn sẽ thấy những cái đề đôi khi nó có cái sự tương đồng Mình có thể dùng cái cách dẫn dắt này để dùng cho một cái đề Cũng có cái sự tương đồng như vậy Nhưng mà vẫn phải linh hoạt để khéo léo dẫn vào vấn đề cơ Hiểu ý chị không ạ? Thế nên là hết sức lưu ý cái phần này là phần chị không thể nào đưa cho các bạn một cái công thức được. Túm lại là như vậy, chốt lại là như vậy nhá. Và hãy lưu ý giúp chị là khi mà các bạn đã đặt vấn đề ra rồi, nếu như có thể thì các bạn sẽ đưa luôn cái quan điểm của mình về cái vấn đề đó. Ví dụ nhá, cái vấn đề của chúng ta là một tư tưởng đạo lý chẳng hạn được trích dẫn được uh, thể hiện nó qua một cái trích dẫn chẳng hạn hay qua một cái câu ca dao tục ngữ nào đấy chẳng hạn tục ngữ thành ngữ chẳng hạn thì các bạn sẽ lưu ý giúp chị là các bạn sẽ đưa ra cho chị một cái câu chốt cuối cùng thường sẽ là gì ạ à, à thông điệp trên hay là gì ạ trích dẫn trên đã đem đến cho mỗi bạn đọc một bài học vô cùng ý nghĩa hay là một bài học có giá trị được không ạ À cuốn sách màu xanh dương này các bạn cũng nhìn thấy rồi đúng không? Sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Nếu như mà được thì các bạn có thể tham khảo cái cuốn này. Nhưng mà cái cuốn này thì chỉ chuyên là về đoạn văn thôi. Đấy, chuyên là về đoạn văn. Đấy chị nói luôn là như vậy nhá. Thế thì ở trong phần mở bài này làm ơn hãy giúp chị hoàn thành những cái việc sau. Một là các anh các chị dẫn dắt cho tôi. Hai là các anh các chị đặt ra vấn đề cho tôi và đặt ra vấn đề là dựa vào phần đề bài được không ạ? À? Và đưa ra cái quan điểm của bản thân mình về cái vấn đề đấy. Hoặc là nhá, chúng ta đưa ra luôn ví dụ nhá, à, cái vấn đề hiện tượng đời sống đang được đề cập đến là sống ảo chẳng hạn. Hiện tượng đời sống đang được đề cập đến là cái sự vô cảm chẳng hạn. Được không ạ? À? Hay là hiện tượng ờ, đời, đời sống được đề cập đến đó là cái gì ạ? À? à đó là cái sự tử tế chẳng hạn thì rõ ràng là mỗi cái vấn đề này chúng ta phải có một cái quan điểm riêng chứ Như chị muốn nói với các bạn là trong cái câu nghị luận xã hội ấy Thì cái quan điểm này là siêu quan trọng luôn nhá Tức là các em phải phải phải rất là rõ ràng trong cái này Hiểu ý chị ông nào? Hiểu ý chị ông ạ? À? Nhá Thế thì chốt xong phần mở bài có muốn hỏi chị điều gì không? Nếu như không hỏi gì chị thì chúng mình chuyển sang phần thân bài. Được không ạ? Nếu như không muốn hỏi gì chúng ta chuyển sang phần thân bài Và đây, cái này là chị đang muốn hỏi các bạn đây Với cái hình thức là bài văn Mà với cái dạng đề chúng mình có ở đây Đúng không ạ? Với cái dạng đề chúng mình có ở đây Đó chính là gì ạ? À, đó chính là bài văn theo hai dạng Một là tư tưởng đạo lý Và hai là hiện tượng đời sống Thì ở trong phần thân bài tôi sẽ có những ý gì cho từng dạng này Trước tiên là đối với tư tưởng đạo lý đi Thì các bạn nói giúp cho chị với các em nào Sử dụng, vận dụng tất cả những cái phần kiến thức mà các em đã đã gọi là thấm nhuần rồi Các bạn nói cho chị đối với một cái tư tưởng đạo lý thì các bạn sẽ trình bày cái gì Nghị luận xã hội có được xưng tôi không ạ? Đương nhiên rồi Bởi vì đây là một cái bài gì ạ? Trình bày cái quan điểm cá nhân của các bạn về một cái vấn đề trong đời sống xã hội mà Thế nên chắc chắn là các bạn vẫn có thể thoải mái xưng tôi được Nhưng mình không nên quá lạm dụng trong trường hợp cần thiết thôi được chưa nào? Lưu ý giúp chị Mở bài sao cho ngắn nhưng vẫn hay và đủ ý ạ Không có cách nào khác ngoài việc phải viết nhiều và rèn luyện nhiều thôi Còn không có một cái quy tắc nào cho cái phần viết mở bài hết Chị nói luôn là như vậy Nào các em ơi Nào Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái phần thân bài Thế ở trong tư tưởng đạo lý thì trước tiên các bạn sẽ phải làm gì? Bước đầu tiên là các bạn phải làm gì trước? Các bạn sẽ phải gì nhở? Giải thích đúng không? Các bạn ơi, nào tập trung vào đây này. Có phải cái bước đầu tiên mà các bạn cần làm sẽ là phải giải thích không? Đúng không ạ? À? đúng rồi, chính xác. Đúng rồi đấy. Nào, có phải là giải thích không? Đương nhiên là các bạn sẽ phải giải thích nhá. Cái tư tưởng đạo lý này nó lại gây khó dễ cho chúng mình ở một chỗ đó chính là gì ạ? À, đó chính là chúng mình phải giải thích ý. Nhưng mà hãy lưu ý giúp chị rằng có hai cái dạng đề Một là cái dạng người ta đi thẳng vào cái vấn đề Tức là đi vào cái tư tưởng đạo lý đó luôn Đúng chưa? Nhưng nhá, có nhiều trường hợp là cái tư tưởng đạo lý này bị ẩn ở đằng sau một cái trích dẫn Thế thì cái phần giải thích ở đây ấy, nếu như là một cái tư tưởng đạo lý luôn thì các em sẽ tiến hành giải thích luôn. Còn nếu nó là một cái trích dẫn thì đương nhiên các bạn sẽ phải ngồi, các bạn bóc tách từng vế, từng ý ra và cuối cùng rút ra được cái bài học ở đó là gì, cái tư tưởng đạo lý muốn định hướng con người ở trong đó là gì. Các em hiểu chị không? Các em hiểu chị chưa nào? Các bạn hiểu ý chị không ạ? À? à, hiểu ý chị chưa? Nhá, hiểu ý chị chưa? Đồng ý không ạ? À? Được không nào? Đấy nó sẽ lại có hai cái dạng nhỏ như thế nữa cơ Đấy sau khi mà giải thích xong thì các bạn sẽ nêu cái gì nhở Đây là dạng bài văn Chị đang nói về dạng bài văn nhé Chị đang nói về dạng bài văn Hãy lưu ý giúp chị Chị đang nói về dạng bài văn À ok Sau khi giải thích xong thì các bạn sẽ làm gì đây Sau khi giải thích xong thì các bạn sẽ làm gì À các bạn có thể nêu ở đây những cái biểu hiện Được không ạ à? Nêu ở đây những cái biểu hiện được không ạ? À? Cho cái tư tưởng đạo lý mà các bạn vừa nói tới Ok chưa? Sau đó chúng ta sẽ phân tích Đúng chưa nào? Sau đó chúng ta sẽ chứng minh Được không ạ? À? Sau đó chúng ta có thể sẽ làm thêm bước bác bỏ Tức là lật ngược vấn đề Đúng không? Lật ngược vấn đề sau đó chúng ta sẽ liên hệ bản thân Được chưa nào? Và cuối cùng kết bài thì chúng ta nhắc lại cái thông điệp đó Và gửi gắm một cái thông điệp đến gì ạ? À đến những người đang đọc bài viết của chúng ta Về cái tư tưởng đạo lý này Được chưa ạ? Nhá Lật ngược vấn đề ở đây hay nói cách khác cũng chính là phê phán đấy được chưa nào? Đồng ý không nào? Hãy nhớ giúp chị Đây là cái phần mà tôi đang nói về bài văn các em nhé Hãy nhớ là dung lượng của bài văn thì tôi mới viết được cặn kẽ như thế này Dung lượng của bài văn thì tôi mới đủ sức để làm tất cả những cái phần như thế này Còn đương nhiên đối với đoạn văn là kiểu khác Được không ạ? À? Đối với đoạn văn là kiểu khác nhá Tương tự như vậy với hiện tượng đời sống thì chúng ta có những cái gì nhỉ? Có những ý gì cần phải làm rõ nhỉ các bạn nhỉ? Đối với hiện tượng đời sống thì chúng ta có những cái ý gì nào? Chắc chắn là các bạn vẫn nhớ đấy cái này các em đã được học rồi, chị nhớ không nhầm là hồi lớp 11 Chúng mình được luyện tập rất là nhiều về nghị luận xã hội và đặc biệt là dạng bài viết luôn Đúng không? Thế thì bây giờ chị đang muốn nói với các bạn là à Về hiện tượng đời sống ấy là chúng mình sẽ sẽ gì ạ? À? à chúng mình sẽ làm những cái bước gì nó khá là khác so với tư tưởng đạo lý đấy chứ không phải là giống đâu nhá Nó khá là khác so với tư tưởng đạo lý đấy Các bạn có nhớ không? Các bạn có nhớ không nào? Các em có nhớ không nào? Nào các bạn ơi, mà các em đã biết là học văn chị Hiên đang có một cái khóa học miễn phí dành cho các em chưa đấy? Các em đã đăng ký tham gia cái khóa học miễn phí đó chưa đấy? Ôi nếu mà không tham gia thì kiểu gì các bạn cũng sẽ tiếc hùi hụi đấy, chị tin chắc luôn Nào các bạn ơi, quay trở lại đây Về hiện tượng đời sống ấy, các bạn có biết là chúng mình cần phải làm gì không? Sao lại tưởng đoạn? Đang nói bài viết ngay từ đầu rồi mà Được không? Đang nói bài viết ngay từ đầu rồi Ok Rồi Chị đang nói vậy cái gì đấy À thực trạng à Ai bảo thực trạng đầu tiên Nếu như cái vấn đề đấy mà kiểu như là người ta vẫn chưa hiểu rõ về cái hiện tượng đó ấy, Thì các bạn cũng phải có một cái bước giải thích Đúng không? Được chưa? Giải thích về cái hiện tượng đó Còn đương nhiên nếu như nó đã mang cái nghĩa tường minh rồi thì thôi À chính xác, chính xác đấy Chính xác Sau đó là thực trạng Đúng chưa? Sau đó là thực trạng Sau đó là gì ạ? À, thực trạng xong Mình sẽ nói về nguyên gì ạ? Hậu quả luôn ở trong phần này Được không ạ? Nhưng nếu như nó là một vấn đề tốt thì sao? Đương nhiên là nó sẽ không có cái này mà chúng ta phải suy ra là cái kết quả Được không ạ? sau đó là nói về nguyên nhân và đề xuất giải pháp rồi liên hệ bản thân và đưa ra kết bài được không ạ? Có rất là nhiều bạn thì đưa ra cái phần giải pháp, tức là đưa ra cái phần nguyên nhân ở đưa ra cái phần liên hệ bản thân ở kết bài cũng không có vấn đề gì cả nhá. Ok, giải thích thực trạng nguyên nhân, hậu quả, giải pháp. Ok chưa nào? Lưu ý giúp chị, lưu ý giúp chị thì đây là về cái hình thức bài văn nhá. Hãy lưu ý là đây là hình thức bài văn Là một trong số những cái hình thức mà bản thân các bạn phải làm rất là nhiều ở trên lớp này Là một trong những cái hình thức mà các bạn cũng sẽ phải gặp ở trong cái quá trình các bạn thi vào 10 này đúng không? Thế nhưng cũng có những tỉnh lại làm theo bài đoạn văn chứ không phải là bài văn. À được không ạ? À? Có nhiều tỉnh thì lại làm theo đoạn văn chứ không phải bài văn Thì đối với cái đoạn văn là các bạn sử dụng cái này là quá chuẩn rồi Sổ tay chinh phục nghị luận xã hội là quá chuẩn rồi Bởi vì ở trong này chị đã đưa ra hết phương pháp cho các bạn ở phần này rồi ạ Bao gồm mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn đây rồi Ok chưa nào? Thế nên những bạn nào mà muốn rèn luyện từ đoạn văn trước Thì các bạn có thể tham khảo cái cuốn này giúp chị nhá Mở đoạn dẫn dắt và đặt vấn đề này Trong này chị còn đưa ra cho các bạn các cái cách để dẫn dắt ngắn gọn nữa cơ À Hà Nội là viết đoạn đúng không? Ok Thân đoạn ở đây là giải thích này đưa ra quan điểm cá nhân thuộc phần giải thích này này đúng không ạ? Phân tích bàn luận này, sử dụng dẫn chứng chứng minh này, lật ngược vấn đề có thể làm hoặc không làm được không ạ? Và liên hệ bản thân sau đó khẳng định lại vấn đề. Đối với đoạn văn thì kết bài cần mấy câu, hỏi chị kiểu gì đấy? Ít ra cũng phải bảo là cần mấy câu hả chị chứ, đúng không? Phải viết câu cho đúng chứ chị Hiên thì đã khó tính sẵn rồi <laughs> Đây các bạn ơi, kết đoạn mình sẽ dùng từ 2 đến 3 câu để kết đoạn nhé À em đọc sách này của chị mà mê Có rất nhiều đề đúng không? Mình có tận 60 đề cơ mà 60 đề trong này cơ mà Mà 60 đề đấy về muôn mặt của đời sống luôn Mình có thể dùng 2 đến 3 câu là tối đa Còn đương nhiên là các bạn có thể dùng một câu Các bạn có thể dùng hai câu Các bạn có thể dùng 3 câu Đấy là lựa vào dựa vào cái sự lựa chọn của các bạn Chị không nói với các bạn là như thế là sai Hay là không đúng Mà cái đó phụ thuộc vào cái sự lựa chọn của các bạn Ok không ạ? Lưu ý giúp cho chị nhé Buổi sau chị sẽ cùng với các bạn thực chiến một cái đề Chúng mình sẽ cùng với nhau làm một cái đề Và nếu được thì các bạn có thể đề xuất đề cho chị để chúng mình làm cùng với nhau nhá Nếu được các bạn có thể đề xuất đề để chúng mình làm cùng với nhau có lẽ là sẽ đi với nhau từ từ thôi Cứ làm hình thức bài văn trước Sau đó bắt đầu làm hình thức đoạn văn Bây giờ cũng là cái giai đoạn nước rút rồi Không còn nhiều thời gian để các bạn ôn nữa đâu Chị nói thật là như vậy Không còn nhiều thời gian để các bạn trần trừ Để các bạn ôn nữa đâu Thế nên là chị mong là bản thân các bạn Sẽ cố gắng trong cái giai đoạn này Tích lũy cho mình nhiều vốn kiến thức nhất Để có thể đường hoàng tự tin bước vào phòng thi Và hoàn thành thật tốt bài thi vào 10 của mình Được không ạ? À? Ok không nào? À ok chị cảm ơn Hạ Linh nhá Chị cảm ơn em Có thể tham khảo thêm cả bộ sổ tay văn học của chị Cả nghị luận xã hội của chị nữa Đồng ý không? Buổi tới chị sẽ làm cho cùng với các bạn một cái đề về nghị luận xã hội và chị sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước, từng bước, từng bước một. Thế nên nếu như bạn nào muốn chị Hiên quay trở lại hoặc là muốn chị Hiên sẽ đồng hành cùng với các bạn tiếp tục thì hãy thả thật nhiều tim cho chị nhá được không thả thật nhiều tình yêu cho chị vào chị sẽ quay trở lại và hướng dẫn cho các bạn cặn kẽ để các em đủ cái năng lượng và đủ cái sự tự tin để chúng mình bước vào phòng thi quan trọng là như thế <laughs> em gần thi học kỳ 2 rồi à à chị ơi có khóa cốt nữa đúng không chính xác đấy có một cái khóa học rất là mới một cái khóa học cực kỳ tiết kiệm về chi phí và một cái khóa học chị nghĩ là có rất nhiều bạn ở đây sẽ cần mà chị quên mất chị chưa nói. Đó chính là khóa cốt Khóa cốt ở đây có nghĩa là lập trình một bài văn hay, có nghĩa là hướng dẫn trọng tâm vào cách viết cho các bạn. Đây là một cái khóa học thực chiến cầm tay chỉ việc kem chưa ổn chỗ nào, các bạn chưa được chỗ nào Là sẽ cầm tay chỉ việc cho các bạn viết bài văn nghị luận văn học luôn Đấy, thế nên bạn nào mà đang bị yếu về phần viết Thì cũng chủ động nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Yên trung học cơ sở đi Để tìm hiểu khóa học này đi Khóa học này học rất tiết kiệm thời gian mà lại cực kỳ hiệu quả nhá Thế nên là đấy, thông tin ngắn gọn là như thế Còn bây giờ thì phải đi ăn trưa thôi <laughs> Chúc các bạn của chị sẽ có một cái buổi chiều thật là vui vẻ, học tập thật là hiệu quả nhá Chị cảm ơn các em rất là nhiều Và chị hẹn gặp lại các bạn trong một cái đề nghị luận xã hội tiếp theo Và chị sẽ hướng dẫn cụ thể từng bước cho các em Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé Bye bye